chú ơi chú cắt tóc đúng đây luôn ạ vâng <laughs> bạn này chỉ đi cùng thôi ạ vâng có What better way to start a 40 degree day, guys, than with a haircut? Am I filming? So I'm back here on the streets of Hanoi after a long lockdown. Finally get my haircut. lâu lắm không cắt tóc chú ạ à, cháu à, à <laughs> cháu, <laughs> cháu nhìn như uh, nhìn như con vật <laughs> như, như, người Việt Nam rồi vâng cháu cháu nói một chút thôi à, nói chung cũng được à vâng giỏi quá I'm uh, thinking about uh, this guy seems really nice. We're gonna see maybe if he will give me a haircut worth 500k guys and we're gonna see how COVID has affected them. I'd love to help out a little bit. I got my friend Kiki here with me today for moral support. <laughs> Kiki's given me the introduction already. I don't even need to introduce myself. <laughs> <laughs> bây giờ tôi nói chuyện với anh thoải mái bằng tiếng Việt Nam được gì? Dạ vâng. Dạ vâng. <laughs> Bọn cháu kiểu thích hợp, thích nói chuyện à, thì... Dạ, à. Đúng rồi, càng nói chuyện càng tốt mà. Vâng. <laughs> Thích đâu. giao lưu. <laughs> kiểu giao lưu như thế thì nó mới à, đúng thú vị. rồi, rất, rất, rất, giao lưu, tôi, tôi, tôi hiểu Ồ, chỗ này của chú thú vị thế, kiểu có cả vâng. bàn và... Vâng, có cả bàn rồi vâng mà. Cái này thú ờ, vị. Xin lỗi hết được vâng ạ. Vâng. À vâng vâng, để cháu ờ, tháo xong. Vâng vâng. À, được Hay quá. À, để cháu... Ờ, vâng bạn này là Chắc người Nhật Bản và còn cháu là người Mỹ người Mỹ <laughs> à. sao tôi không biết đâu chứ sao thế em người không anh em mình sống tự nhiên em nhé vâng. Vâng, vâng, vâng để cháu uh, cho chú vâng. xem một ảnh thôi thôi thế bây giờ vâng vâng vâng hay để chú chú tự cắt vâng vâng cứ xem cắt thôi tự cắt thôi không sao I guess we're gonna let him take care of it này kia mà <laughs> vâng <laughs> không sói bằng chú vâng <laughs> Giỏi lắm <laughs> Chú uh, cắt tóc ở đây bao nhiêu năm rồi ạ? 32 năm rồi 32 năm rồi, wow, à. giỏi thế Tôi uh, cắt từ năm 1970 cơ nó là hồi chiến tranh nó mới chiến tranh, đúng rồi. kết thúc đúng không ạ hay là nó vẫn không, còn bắt đầu bắt đầu mới chiến tranh bắt đầu mới chiến tranh mới chiến tranh tôi vâng. cắt từ đây 1970 vâng tôi cắt ở trong quân đội nhân dân Việt Nam quân đội à, thế ạ vâng vâng Ồ, chú hay thế giỏi quá thế thì sao mà chú lại uh, ra việc vâng hè cắt không vâng. vâng, tôi về tôi đi làm uh, ngành ngành y và làm, làm làm y làm dược làm nghề thuốc dược thuốc dược và sau đó thì bị sau đó thì uh, mất việc năm 1987 là... và tôi về Việt Nam thì là họ chuyển tôi vào thành phố Hồ Chí Minh và vào viện Bát Thơ tôi làm được một năm thì tôi tôi đã bỏ tôi không làm nữa tôi, tôi cắt tóc và tôi ngồi suốt năm một nghìn chín trăm tám mươi 1989 và thế thôi lúc đó tại sao chú lại quyết định cắt tóc không làm một cái khác ấy? Vâng. Tại sao ấy? Không không có nghề nào khác. Không có nghề nào khác cả. Vâng. Kiểu cái này cái là nghề này là cái nghề của tôi là nghề gọi là bản năng. Vâng, kiểu bản mình sinh ra nó sẵn có rồi. Vâng, kiểu mình mình ra mình tự Đúng rồi, tự rồi. làm được. Mình không cần có nhiều điều kiện mình tự Đúng làm rồi, được. Tốt quá nhưng mà nói tiếng Việt làm tốt nhỉ. <laughs> đây nghe tôi ngay đây. Ngay bên, dạ. à? bên, bên à, trong đấy luôn à? Vâng, ngay đây. À, cháu thường thường để tóc sang bên trái. Tôi, tôi hiểu. Kiểu như này. Vâng. Đó là chú tôi, uh, có kinh nghiệm nhỉ? Tôi nhập ngũ năm 1970 cơ mà, cách đây 51 năm rồi. Vâng. À, nó Lâu nhỉ? Tốt chứ. <laughs> Ờ, à, rồi. Nói chung là cháu cũng ừ. cũng được. Ôi là con gái tôi dạy tiếng Nhật đi xem. con gái tôi dạy tiếng Nhật ấy. Dạy à, con gái của vâng, vâng, tôi. Vâng, wow. Con gái tôi là dạy tiếng tiếng Nhật Bản. Thế à? Ở, ở đâu ở Nhật à? Bản mười mấy năm cơ mà. Ở Nhật Bản luôn à? Không. À. Ý, Ý là liên liên liên đấy tiến sĩ đấy con gái tôi đỗ bằng tiến sĩ đấy có có có bằng tiến sĩ tiến master sĩ có bằng tiến sĩ wow, vâng. giỏi thế <laughs> đấy con gái tôi đấy chị có có vợ chưa à có chồng chưa có có, rồi có rồi vâng. <laughs> thế thì ờ, anh này không có cơ hội năm nay 40 tuổi rồi con gái chị tôi năm nay 40 tuổi rồi dạ. có cháu chưa có rồi có rồi ạ bây giờ chị sống tôi ở... À, được ba đứa con à, cháu nội cháu ngoại là 7 đứa thế ạ vâng cháu nội là ba đứa và dạ. cháu ngoại bảy à, bốn đứa là bảy thế là mừng quá mà, mà, mà. À, gia dạ. đình đông vâng, vâng, vâng. à, thế à. gia đình đông nhỉ thế thì chị vẫn là nhật hay là quay lại vẫn đang ở nhật vẫn đang ở nhật, à? vẫn đang nhật. thế chú ở đây một mình hay là có có vợ vợ tôi có vợ à? tôi mới có một cô con dâu nữa cô con dạ. dâu con dâu tôi thì dạy bên chu văn an đấy ờ, con dâu dạy, con dạy dâu tôi dạy à? trường chu văn an dạy gì ạ dạy dạy dạy học uh, tiểu học đấy mà lớp à, một lớp vâng, hai ý là kiểu dạy chung chung vâng, đúng vâng, không ạ chung chung chú cắt tóc đẹp thế rất là đẹp đúng không đẹp quá rất đẹp con uh, gái thứ ba của tôi là dạy bên trung tâm quốc tế thế ạ vâng nó gọi vip new century mà vâng wow. vâng con gái thứ ba thế là gia đình chú giỏi phết nhỉ vâng. <laughs> à, con trai của tôi con trai cả là đeo lon trung tá công quân đấy là là công tác trong là quân đội ấy. Vâng. lái máy bay à vâng vâng, vâng. thế à vâng. Ủa? Ờ, đâu ạ à? ở đây bên bên đây bên đây thỉnh thoảng đi có việc thì lái máy bay thôi lái máy bay con trai tôi đóng trong trong trong quân đội quân đội vâng đeo lon trung tá trung tá Trung tá, trung tá là ừ. cái gì ạ? Đại úy, đại úy trong à. đó là Vâng. Đại úy gọi là capitan hay capiter gì không nhỉ? Vâng. Wow. Hay quá. Rất đẹp Chào ạ. Vâng, đẹp lắm. Rất Cháu đẹp. thấy mỗi lần cắt tóc thì phải ra vỉa hè nó mới đúng rồi, nó, ờ, đúng rồi. Nó, đẹp với cả người cắt tóc thích nói chuyện đấy <laughs> kiểu nếu mà trong tiện thì thường người ta không thích nói chuyện cho lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> ở đây kiểu thoải mái nó bình dân cảm giác gần gần gũi hơn trước <laughs> tôi cũng ở Hungary 7 năm đấy Hung à, Hungary à Hungary à ở, đây. ở, ở châu Âu à ở châu Âu à thế à Hungary ở ờ, 7 năm ở Hungary 5 năm thế à vâng ở Ấn Độ 16 chú... tháng Ồ, sao mà chú đi nhiều thế với à. Vâng. quân đội hay là không đi đi theo ngành y ngành dược sản xuất thuốc dược ấy là tiếp xúc việc à làm việc à thuốc thuốc thì vâng, vâng à thuốc dược là ngành làm, ngành là, y tế làm, đúng không? y tế và vâng. Làm bi cái bisimututerat ba giờ này, cái paracetamol này. Vâng. Đấy thí dụ thế. Vâng. Hoặc làm camphor. Nói chung là liên quan đến ngành Bên y tế ngành đúng không? Vâng. <laughs> Dạ. cái đấy nó nó cao cấp quá cháu ờ, không hiểu lắm. <laughs> thế ạ. À? Hay quá. Ê, cái đợt uh, dịch vừa qua ấy, chú, chú có nghỉ, phải nghỉ mất phải nghỉ ờ, mất 50 ngàn 50 ngày 50 ngày Nó có ảnh hưởng đến chú nhiều không ạ? Có Hay là có Ảnh hưởng đến thu nhập Vâng Có nghĩa là không có tiền Vâng Không có tiền Thường, cháu có thể hỏi được không là thường một ngày chú cắt cắt tóc cho bao nhiêu người ạ? Khoảng 15 người 15 người và một người là bao nhiêu ạ? Mỗi người là bình thường là 60 nghìn 60 nghìn à, vâng, Thì à. sẽ là gần 800 nghìn, 900 nghìn một à, ngày mà quan trọng là nó cũng thoải mái nó thoải tự do đúng rồi, nó còn thoải mái vâng, vâng. các có đẹp không có đẹp không có à, đẹp lắm rất là đẹp, Ồ, thế là chắc chắn sẽ có nhiều con gái thích cháu <laughs> trước ở đấy người người châu ra đây người nước ngoài vào đấy cắt tóc cũng đông lắm thế à? người mỹ cũng nhiều lắm nhưng mà người thường họ còn nói được tiếng việt không ừ, có có mà, từ ngày sinh ra cái dịch covid thì giờ đâm là là, là người khách khách du lịch là ít vâng bởi vì Việt Nam nó không cho nhập cảnh không, không nữa mở, không không mở cửa vâng chính xác không Mở cửa. bởi vì dịch thì nếu mà mở cửa người ta vào chất mất vâng, vâng. Việt Nam vẫn đang uh, cố để vâng. tiêm vaccine nó phải đạt cái miễn ờ, miễn dịch cộng đồng à, con gái tôi ở Nhật ở Nhật Bản ấy là <laughs> He's so proud of his family, I love it. <laughs> Ừ, lâu lắm. Dạy tiếng Nhật Wow. Cả gia đình của chú đều đều dòng wow, này Đấy, đẹp. Là ồ, đẹp lắm. Cháu không cần nói gì luôn là cháu à, là chú uh, viết cắt luôn. <laughs> không cần không cần nói kiểu luôn ấy. Chú nhìn ra là viết cắt như nào đúng không? <laughs> chú giỏi thế. Thì mỗi lần cháu ra đây mà cắt. Vâng, vâng. đẹp thế nhỉ? Đẹp phết nhỉ? actually looks pretty good, damn. Not bad, huh? Ồ, đẹp thế. Cảm giác như cháu lại trở thành con người rồi. Trẻ trẻ đẹp đúng rồi, đúng <laughs> vâng. đẹp, đẹp đấy. Vâng. Rất là đẹp. Nó, nó nhìn kiểu rất là tự nhiên đấy. Tự nhiên đúng rồi. Thường cháu đi cắt thì nó nhìn kiểu... Nó không tự nhiên cho lắm. Tự nhiên cho lắm. Vâng. Wow, đẹp thế. Ừ. <laughs> Do you agree, Kiki? You agree? <laughs> yeah, I agree. <laughs> I look good? Yeah. Anh nói tiếng Việt Nam giỏi thật, rất là giỏi. <laughs> cháu cảm ơn. Nói chung là cháu thích học thì cháu ờ, mấy cháu thích giao lưu ấy. Vâng. Phải phải thuộc tiếng Việt Nam thì mới giao lưu được. Vâng, vâng. Đúng Trước không? Ờ, tôi ở Hungary thế tôi cũng phải ờ, học tiếng Hungary. Hungary. Thế chú nói được mấy ngôn ngữ gì ạ? Ba, ba Tiếng Việt, tiếng Hungary và tiếng... Tiếng Bul Bulgari Bul Bulgari Bulgari là cái gì ạ? Bulgari ở... Bulgari là thủ đô Sofia ấy Thủ đô của nó là Sofia Sofia, Sofia. Là ngày xưa có phải là thuộc Liên Xô không ạ? Không không, không phải Liên Xô đâu Sofia Bulgari Hungary Hungary với ờ, Rumani ở cạnh nhau Thổ Nhĩ Kỳ ở cạnh nhau Có Hungary này rồi có à. tiếng Việt, tiếng Anh là gì nhỉ? Cháu vẫn là châu Âu đúng không? Châu Âu vâng, vâng. Không phải là Đông Âu, Đông Âu. À Đông Âu. Belarus. Wow, multilingual man over here. Bulgari này, Rumani này. Rumani. À, bây giờ nó gọi là gì à? Séc séc séc. Séc ở cạnh cạnh cạnh nhau. Vâng. Vâng. Vâng. vâng. vâng. <laughs> Cháu ờ, về xem chắc cháu ờ, biết bằng tiếng Anh nhưng mà không biết cái tên tiếng Việt à, à. đẹp trai phết nhỉ rất đẹp trai đúng không vâng <laughs> ừ. nhờ chú có thể là cháu um, sẽ có gái yêu à. con gái Việt Nam nhiều lắm thiếu gì thiếu gì con gái Việt Nam nó trung thủy lắm vâng cháu cũng thấy thế ạ kiểu à trung thủy và trung thủy à? tốt bụng tốt bụng và tốt bụng con gái Việt Nam trung thủy và vâng. chú là người ở đâu ạ ở Việt ở Nam đây, đây, ở bên này ý là quê của chú không không có quê ý là chú sinh ra ở Hà vâng, Nội, Hà Nội vâng. à vâng <laughs> quê Hà Nội ạ vâng <laughs> no homeland <laughs> I'm a member of nowhere có ờ, chú uh, cạo dâu luôn ạ? À? Vâng, vâng, vâng. <laughs> Cháu cảm ơn. Wow looks good, right? Yeah, I think so. Cháu thích cái chỗ này của chú. Cái này chính là cái sự thông minh của người Việt Nam ấy. <laughs> Kiểu ở đâu đá của Lăng Bác đấy của Lăng Bác à của Lăng Bác đấy thế à thế sao mà chú lấy được à? họ phá ra họ phá ra tôi nhặt tôi, tôi làm à, làm ở à, đây ý là họ phá ra rồi ừ, vứt à không cần nữa à? à vâng cho nó nó tôi mình nhặt nhiều mình quá chắc ở đây vâng vâng vâng. Ồ, thế chắc là cũng lâu rồi đúng không? Lâu rồi. Việt Nam rất là sõi <laughs> Cháu cảm ơn Trước đây thì người nước ngoài, mấy người nước ngoài mà qua cắt tóc ấy có nói được không chú? Ít lắm Ít, ít lắm, Ừ. Thường họ nói vài câu Nói mấy câu Vâng Mấy câu anh ơi <laughs> Bao nhiêu tiền Vâng ờ, Nhiều người nó cứ Amat, Amat, Amat Amat à? Vâng là Amat cái gì? Amat là, là, là bao nhiêu tiền đấy À how much ạ? À? Uh, họ, họ hỏi bằng tiếng Anh luôn ấy <laughs> Haman Hamas mà. vâng. Ừ, đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. À. Có ai đó kiểu bị tức không khi mà chú cắt tâm mà nó vui vẻ lắm. ạ. À, tôi là người à, Catholic Việt Nam. Việt Nam Catholic, Catholic. À Catholic à? À. Catholic. Theo đạo ừ. đạo đạo đạo Thiên Chúa. Vâng à, vẫn đi ở chỗ nhà thờ cửa bắc ấy kìa vâng ở chỗ nhà thờ cửa bắc ấy đấy vâng cháu chưa đi chắc à, là cháu đi qua rồi nhưng mà Noel vui lắm Noel vui lắm vâng Noel ấy Noel Noel vâng Giáng sinh đúng rồi kiểu ờ, ở đó tổ chức lễ đúng không ạ? Lễ vâng vâng. Mừng Giáng sinh. Vâng. Chắc là làm một cái bữa ăn rồi. Vâng vâng vâng được Chúa Giêsu sinh ra đời vâng cầu nguyện cầu nguyện đúng rồi <laughs> chú vui tính nhỉ dạ vâng, vâng. <laughs> làm làm sao để chú giữ một cái thái độ vui tính vâng, như vâng. thế dạ vâng, chú chú làm sao để giữ được được, được. nhưng mà kiểu trong cuộc sống nhiều người bị áp lực ấy áp lực dạ vâng, thì làm sao nó để chú... tức bực nó tức bực không nên vâng. nhưng mà làm sao để chú không bị như thế à, sống thoải mái sống thoải mái, thoải mái. <laughs> không phương phương suy nghĩ nhiều quá à vâng không được tức bực nhưng mà thỉnh thoảng chắc là cũng có thứ mà làm chú bị tức bực đúng rồi tức bực mà thì làm sao để chú bỏ cái đó bỏ ra ờ, mình phải kìm hãm kìm hãm lại kìm hãm lại à có những người khách người ta vào đây người ta uống rượu uống bia say quá vâng người ta nói lung tung là mình cũng mặc kệ người ta vâng à. vào đây cắt tóc ạ à? vâng vâng dạ thì mình cứ sống của mình ờ, thôi ừ, ừ. chú nói hay hay lắm He is a man of uh, Oh, you want to hold the camera? Thank you, Kiki. Okay. got cam Kiki the cameraman. Và con gái Việt Nam thích người Mỹ lắm, thích người Nhật lắm. <laughs> I don't know, I love you <laughs> I don't know, I love you. Từ này hay lắm Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay Uruguay là cái gì ạ? Hẹn gặp lại À hẹn gặp lại Tiếng... Ờ, Uruguay là tiếng Pháp đúng không? Tiếng Pháp đúng rồi vâng. Tôi cũng nói được, nói nói được tiếng dạ. Pháp nói được Parlez-vous français? Ờ, được rồi <laughs> Yes Cháu chỉ biết một câu thôi Vâng Bonjour, capitaine Bonjour, madame Kukireste à, à, Xin chào Xin chào Kukireste thì anh từ đâu tới? À vâng Komotalivu là dạ, dạ. Cháu cũng không biết nữa Không biết nữa Tiếng Pháp với tiếng Bulgari nói giống giống nhau À À vâng À cháu hiểu rồi tiếng Anh ví dụ gọi là út mơ linh tiếng bun là là đô bờ rô chào buổi sáng à vâng. chào buổi sáng chào buổi sáng chú sang đó cũng là làm ngành y ngành y ngành y tế Ủa, đẹp hết nhỉ đẹp hết nhỉ Ở <laughs> bên kia nó gọi là chào buổi sáng gọi là út mơ linh thì bên này gọi là đô bờ rô đô vâng. rô chào buổi sáng I think I got cut here those talking à, tại tại cháu vừa vừa nói chuyện khi mà chú cắt không phải do chú đâu cháu nói chuyện đấy <laughs> bravo bravo bravo bravo ơi việt nam ơi Việt Nam là Ianuari này, February này vâng. mạt avril tháng năm ấy là nóng lắm nóng lắm top lô top lô vâng. như pháp nó gọi là top lô top lô nóng tốc lô nóng công nhận mùa hè 40 độ nóng quá nóng quá gian chắc chắc là chú có thể dán trứng ở đây luôn dán trứng vâng, vâng, vâng, rất là giỏi rồi <laughs> dán trứng trên bàn luôn dán trứng vâng trứng nó gọi là yaisa Iaisa e à, ờ, quả trứng quả trứng ạ quả trứng <laughs> cháu không nhớ được đâu không nhớ được khó <laughs> và, vâng. khó khó và vâng, cái đấy là cháu phải đầu tư thời gian mới nhớ được à, khó thì nó gọi là monogo rất là khó monogo turutno là rất là khó khó khó tiếng anh gọi là hard thôi thôi được rồi <laughs> thôi thôi thôi được rồi xong rồi ạ đó, dạ, Ủa, dạ. hay quá cháu có thể xin một cái giấy được không ạ đó, dạ, đó, để, cháu đạt ở đây ờ, không, sao đâu <laughs> cháu xin một cái nhé ừ, ừ, ừ. rồi để cháu gửi tiền nhé Ủa, có sáu mươi nghìn ạ dạ có ăn có xe bóng đá cũng buồn à cháu <laughs> cháu rất là cảm ơn chú nhé vâng, vâng, vâng. hôm nay chú ờ, làm cháu rất là vui và cháu cũng muốn ủng hộ chú vì đã được vừa qua rất là cảm ơn chú nhé lần sau thì cháu sẽ ra đây cắn nhé dạ <laughs> awesome guys what an awesome guy awesome guy Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay <laughs> là hẹn gặp lại đấy vâng hẹn gặp lại gặp lại rồi cháu cảm ơn nhé thì cháu đi đây hay quá chú làm nhanh quá hiệu quả hiệu quả vui vẻ <laughs> hai cái này không lắm nó dính à, à, Việt Nam nó gọi là khẩu trang à. tiếng ngu nó gọi là gơ bờ gơ bờ gơ bờ tức là cái khẩu trang và vâng, cái khẩu trang tiếng tiếng Anh gọi là mask mask, vâng rồi vâng. vâng. <laughs> cháu đi đây nhé Awesome guys, well, Lan have fun translating this video. <laughs> Lan's my translator, by the way. She's not gonna have fun because she has to translate Vietnamese to English, which isn't her native language. Awesome, guys. Thanks for uh, joining me on this. This is so much fun. I love getting haircuts on the street, so hope you guys enjoyed it. See you next time. We just finished Kiki's haircut. Same. Ooh. Same. <laughs> the same. I just cut it here. How much was it? 50 Oh, cheaper than mine. Mm. Mine's 400 yen. what do you guys think? Me or Kiki? let us know in the comments. <laughs>